Và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình Karen đây và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với một video mới trên channel HR Karen này của mình Yes Và trước khi biết được video này thì mọi người đừng quên lại trên channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên là hãy lắc vào cái chuông để cập nhật những video mới như từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi Ok mọi người thì ngày hôm nay phải thực sự nói thật với mọi người luôn Đó chính là mình đang rất là hào hứng để có thể xem được một cái chiếc MV mà thực sự là đang gọi là gây sốc cộng đồng mạng hôm bữa giờ Đó chính là MV Fakey Swag của Free Fire và Space Speaker các bạn à Oh my god, thật sự luôn á là Mình không thể nào ngờ được là Free Fire lại có một cái màn kết hợp cùng với là Space Speaker và nó, đây là một sự là đối với mình là một cái sự kết hợp gọi là rất là lớn luôn á mọi người. Bởi vì á, là mình là một cái người gọi là cũng là, là một YouTuber Free Fire đúng không? Cũng chơi Free Fire hàng ngày nè. Mình rất là thích Free Fire luôn và đặc biệt nữa tôi cũng gọi là rất là thích nghe rap các bạn ạ. À. Đặc biệt là rap của Space Speaker như là Binzy này hay là Grammastic này. Nhưng mà ngày hôm nay không ngờ là Free Fire đã gọi là kiểu giống như là hợp tác cùng Space Speaker để cho ra một cái MV tên là Freaky Swag các bạn à. wow Thề với mọi người luôn là tôi chưa có gọi là coi cái MV này luôn á mọi người Mình thề với mọi người là mình chưa có coi MV này Mình đã phải gọi là chờ đợi cho tới tận ngày hôm nay Khi mà tôi gọi là kiểu đi Huế về đó Nói chung là đi Huế về Để mình có thể gọi là tận hưởng cái chiếc MV này Một cách gọi là nói chung là nó đã tay nhất có thể luôn Ok mọi người ơi Và trước khi á, mà mình vô reaction MV á, thì mình à, sẽ coi trước một cái video Chính chỉ là Free Fire và Space Speaker công bố hợp tác cho ra mắt gọi là bộ uh, sưu tập uh, Freaky Swag nha mọi người Ok coi thử cái này thế nào Wow Ui uh. Và trong và trong cái uh, ờ, MV lần này là có cũng có Toliver luôn nha mọi người Chốt. Xin chào mọi người, mình là DZ đến từ Space Pickers và lần này DZ rất vinh hạnh để công bố dự án kết hợp giữa Space Pickers và Garena Free Fire mm. à, để cho ra mắt bốn bộ trang phục do bốn anh em trong Space Pickers thiết kế. Collection. Wow, bốn bộ trang phục luôn nha mọi người mình à, đã bạn nào gọi là không không không biết là lúc mà ra mắt là tôi có sở hữu được bộ bốn bộ trang phục hay không nhưng mà mình à, nhất định là sẽ phải sở hữu bộ trang phục của Binzy các bạn à mình rất thích màu hồng Freaky Swap <laughs> cũng chính là tên của bài hát chủ đề sẽ được phát hành chính thức trên kênh official của Space Speaker à, Và có một điều rất là thú vị đó là các anh em Space Speakers từ trước đến nay kết hợp với nhau rất là nhiều lần rồi Nhưng mà để có một đội hình gồm có anh Tolliver, anh Binzy, Ramastic và Subin thì đây thực sự là lần đầu tiên ừ. đặc biệt lần đầu tiên tôi thấy gọi là có một cái sự gọi là kết hợp này luôn á mọi sự người ra mắt của mv freaky squad lần này bốn anh em cũng sẽ lần đầu tiên biểu diễn live livestream trực tiếp trên các nền tảng của garena free fire và space speakers Chắc chắn đây sẽ là một màn trình diễn vô cùng mãn nhãn và mãn nhĩ dành cho tất cả mọi người <laughs> Và hơn một mình, sẽ host một show match Free Fire ngay trên livestream Và mọi người hãy cùng team up để cùng chiến nào Và mọi người cũng đừng quên liên tục theo dõi các thông tin đến từ trang web của dự án để nhận được những phần quà limited đến từ Team Space Pickers và Garena Free Fire Wow yeah. Wow Wow Thề luôn tới bây giờ Hồi các bạn có nhớ là trong sự kiện lần trước là chúng ta đã có gọi là Sơn Tùng MTV kết hợp của Free Fire là một cái sự kiện mà thực sự mình rất là thích rồi Nhưng mà lần này là Space Speaker luôn mọi người à Wow Và hiện tại là trong cái sự kiện à, Freaky Swag lần này là các bạn đừng quên là hãy gọi là đi vào đường link Freaky Swag mình có để bên dưới mô tả và bên dưới phần bình luận á Các bạn có thể vào đấy để có thể gọi là chơi mini game Sau đó để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ Space Speaker và Arena Free Fire nha mọi người ơi Ok sau khi mà gọi là là coi xong video này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với gọi là MV chính thức rồi nào Let's go Đi thôi nào mọi người ơi ui Wow. Wow. Nhạc nó bị chất hả mọi người ui Wow, cái bối cảnh này Ui cái cảnh này Cái cảnh này chắc là phải quay lâu lắm luôn ấy Cái cảnh này là chắc là phải uh, ờ, setup lâu lắm luôn á mọi người Ồ oh, Anaramistic Hey hey Cho nhân dây quay vào đây ừ. Ok I must say Saturday Hey hey Viên đặt bay chạm bằng tay No way Anh hòa say ra khi bass pop this hard Thêm một chiếc làm Wow, cú nhảy này là ăn tiền ghê luôn á mọi người Cú nhảy ăn tiền đấy nha Quay về anh mắc kịp man Baby chờ anh tới đừng ngăn đắp từng hàng Anh drop this round đôi tay sẽ mất tinh ngàn vàng Về họ gọi anh Một thể âm thanh Một hề ma mãnh Của đất hạt Anh tiền âm thanh Rap ở tai thánh Bắc năm tung hoành Flow hợp cảnh Nó vẫn luôn đánh Tao xin nói cái đồ lại Nghe xong ơi em trong trời Cần như hơn mấy lời có cánh Để được fly như anh Wow, trời, sau khi mà tôi nghe xong phần rap của anh Grammastic thì phải thực sự rồi là Nói thiệt với mọi người luôn là đây là cái phần rap mà Nó nó đỉnh vải chuối luôn á mọi người Theo tôi là nó thực sự là đỉnh đỉnh vải nồi luôn ấy Và sau khi mà mình mình coi xong đoạn đầu thôi mình cũng có thể thấy được là cái sự đầu tư của Space Speaker cũng như là Rana Free Fire rất là nhiều luôn á mọi người Wow Đối với mình là Thật sự luôn là sau khi mà mình làm việc với lại Free Fire một thời gian Thì mình thấy rằng là Free Fire không chỉ đơn giản là một cái tựa game bắn súng sinh tồn bình thường đó mọi người Mà nó còn là một cái tựa game mà kiểu Kết hợp với thời trang này Nó là một cái kiểu, kiểu giống như một cái tựa game mà kết hợp với thời trang số 1 luôn á số 1 luôn á tại vì mình chưa bao giờ thấy được một cái tựa game nào mà vừa có thể kết hợp được uh, kiểu nghệ sĩ lớn uh, nhiều nhiều nha chứ không phải là mình bảo là không có nha mọi người nhiều như là Free và cũng như là cái về cái việc gọi là thời trang của nhân vật uh, khi mà ra mắt một cái sản phẩm gì đó hay ra mắt một, một cái nhân vật gì đó trong tựa game Free Fire các bạn à thì mình thấy là Free Fire làm rất là tốt luôn đấy thực sự là như vậy Ôi, đúng là không đơn giản gọi là trở thành game mobile đầu tiên gọi là <laughs> là có lượt đau toàn cầu trong hai năm liên tiếp nha thật sự là hồi chưa giờ tôi cũng ngồi thắc mắc là tại sao FIFA lại là kiểu một cái game gì đó mà kiểu có cái lượt tải lớn nhất từ 2019 cho tới 2020 luôn đấy mọi người tại vì là cơ bản là lúc đó mình chỉ nghĩ là FIFA chỉ là game sinh tồn mà được thôi nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì đúng là game FIFA là một cái gì đó mà rất là đỉnh và dẫn đầu trong cái lượt tải số 1 luôn từ 2019 tới 2020 wow đúng là để có thể thấy được sự đầu tư của tất cả mọi người luôn Subin Hoàng Sơn Mình đã gặp Subin ở ngoài đời rồi <laughs> Thanh luôn là căng dơ à. Making masterpiece from my jambos A beat drop club banger cái này này hay vậy Ủa cái này này hay vậy chuối Wow, cái này này hay giờ. Wow, nhưng mà mình thích con à, mình thích concept của của anh Subin game mọi người. Tôi đây đây mình thích cái concept mà kiểu có mấy cái mic này anh em. Đó, tôi thích concept mà có mấy cái mic big mic kiểu đứng đứng xung quanh này. À, à từ từ Ôi, tôi thấy mấy cái súng này mọi người à, AK rồng xanh hay sao rồi cái này là AK rồng xanh nè mọi người đây mọi người nhìn dưới đây nè Ôi rồi pin gì anh pin gì đi rồi anh không đợi phương giờ Bắt được ăn khó lắm nào đừng mơ Đố đó Bắn em ăn đâu dùng súng Xạ thương mức độ này anh chỉ cần dùng thơ Nhắm kỹ không thể trượt được sâu trong đây hương nào ui cái tiếng chị... các bạn nghe thôi nghe kỹ là cái tiếng đó nha cái tiếng đó nó nó là một cái tiếng mà mình nghĩ là ít ít có bài nhạc nào dùng lắm á cần dùng thơ yeah. Dạ. nhắm kỹ đây không thể chịu được sâu trong đây wow. hương nào anh đi ngược ngược yeah. Dạ. map nào anh cũng vượt vượt đầu luôn bình tĩnh là lý do flow anh mực mực cần dù bọn anh rất căng move trong yên lặng đó là cách anh thắng wow. khi bọn anh thêm up Dĩ nhiên là whole squad nằm trên top rank top, yeah. Double S is the name Space Pickers Space Boy run the game Free Fire Free Fire Khi nằm chậm dám là Anh hát bài see you again Golden Monkey in the jungle Bên cho từ con phố Uầy nó bị ngầu quá mọi người nhìn cái này bị ngầu ấy Making masterpiece from my jumbles A beat drop sun À đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi Đây rồi bộ trang phục nó đây rồi mọi người ơi Đi đi anh mất lên như là màn Âm thanh nơi đất không một bằng vàng Bộ trang phục Bộ bộ bộ trang phục đây rồi Ui Ai cũng mặc luôn ấy Anh Sullivan Freaking like this baby không cần bàn Speakers treo thành sàn VND anh bắt lên như là màn Âm thanh này đã không mua bằng vàng Freaking like this baby không cần bàn Why? Free Fire Space Speaker Wow mình thấy mọi người luôn là sau khi mà mình coi xong cái mv này mình mình kiểu cảm giác một cái cảm giác gì đó rất là tự hào mọi người à các bạn biết tại sao là mình tự hào không? Bởi vì là mình uh, tự hào bởi vì là đây là một cái game mà mình đã làm và cái game của mình nó tại vì thực ra là mọi người cũng đã biết được là game Free Fire luôn là một cái game gì đó mà bị toxic ở Việt Nam đúng không nào nên là mình rất là tự hào bởi vì là luôn có những cái gì đó mới mẻ mà do Rana Free Fire à, làm ra cùng với lại các nghệ sĩ cùng với lại các uh, ca sĩ quốc tế hoặc là trong nước gì đó làm cho cái tựa game của chúng ta càng ngày nó càng nổi tiếng hơn nè sức phụ của nó càng ngày càng rộng hơn nên là thực sự là khi mà mình coi xong cái mv này mình có một cái cảm giác tự hào bởi chuối luôn đấy tại vì thực ra các bạn cũng biết rồi là free fire là một cái tựa game mà rất là nhiều người yêu thích rất là nhiều nghệ sĩ lớn yêu thích ví dụ như là ronaldo nè sơn tùng nè Chibu này, Triệu Hà Minzy, Rika, um, gì ta, Ricky Star hoặc là cầu thủ Văn Toàn gì đó và lần này là tới Space Baker mọi người à Wow Và lần này là đến Space Baker Nên là đó là một cái điều mà mình rất là tự hào Khi mà tự game mà mình làm ra được rất là nhiều nghệ sĩ Được rất là nhiều người yêu quý nó và thực sự là khi mà mình coi xong cái video mình thấy trang phục của tất cả mọi người đều rất là đều rất là nổi bật luôn rồi nè. Wow, thề luôn mình rất là thích bộ của của anh Subi luôn á mọi người. Rất là thích bộ của anh Subi luôn á hy vọng là lúc ờ, ra sự kiện thì mình có thể sở hữu được cái bộ của anh Subin các bạn ạ à. <laughs> tất cả tại vì là mình các bạn để ý đi tất cả những cái bộ đồ trong đây đều mang một cái dấu ấn liền đúng không nào này cuối Ui, nhưng mà đúng nha mình uh, các mình mình mình mình coi cái cách phối đồ mình có thể biết được là từng từng nhân vật như thế nào luôn á phối đồ chuẩn hết like this baby không cần bàn Speakers treo thành sàn đi anh bắc lên như lâm an Âm thanh nơi đã không mua bằng vàng Africa like this baby không cần bàn Ui, hay quá chuối Ok, thì nói chung đó là một số những cái gọi là kiểu reaction của mình trong video lần này thôi Và nếu mà các bạn có cảm nghĩ như thế nào thì các bạn cũng đừng quên để lại bình luận bên dưới nha À, và các bạn cũng đừng quên đó là các bạn hãy gọi là vào ngay website Đó chính là Fakey Swag vn để có thể review về bộ sự kiện cày view nhận chảo của Gramastic và à, các bạn hãy vào đó để có thể gọi là chơi thêm nhiều mini game nữa để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn từ Free Fire và Space Speaker luôn nha mọi người ơi. Và link MV góc mình sẽ để bên dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận cho nên là các bạn đừng quên ủng hộ cho MV góc thật là nhiều luôn nha. Và có lẽ là video của mình tới kết thúc rồi và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên đặt lại channel của mình một nút like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Tạm biệt. Peace.